Một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học bởi vì không tìm được công việc nên cả ngày ở nhà sửa xe đạp cùng bố. Bạn gái chê cậu ấy làm mất mặt, muốn cậu ấy tìm một công việc khác. Nếu như vẫn tiếp tục sửa xe đạp thì sẽ chia tay cậu ấy. Ai biết được cậu ấy sửa xe lại gặp được một quý nhân. Cuối cùng cậu ấy khiến bạn gái phải hối hận vì đã chia tay mình. Chàng trai này tên Cát An, hôm đó cậu ấy đang ở cửa hàng giúp bố sửa xe đạp. Một ông già nhặt phế liệu đến nói muốn sửa xe. Ông già này rất kỳ lạ, không muốn cùng ai nói chuyện. Ông ấy bỏ lại chiếc xe ba bánh rồi sang bên cạnh ngồi uống rượu. Cát An thấy tấm biển của bố cũ rồi liền viết lại một tấm mới. Ông già nhìn thấy mấy chữ này, gật đầu tán thưởng. Lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại, cậu thanh niên trẻ từ trong xe lấy ra một chiếc xe đạp rất cũ. Đây là món quà mà năm đó bố cậu đã tặng cho mẹ cậu. Sau khi bố cậu qua đời mẹ cậu vẫn luôn rất trân trọng nó, nhưng bây giờ xe đã bị mất một bánh trước, cậu thanh niên muốn sửa nó, sau đó đợi đến ngày kỷ niệm kết hôn của bố mẹ thì mang nó tặng cho mẹ. Nhưng bố của Cát An nói chiếc xe này quá cũ rồi, rất khó tìm linh kiện. Cậu thanh niên nói nếu như có thể sửa được, cậu ấy đồng ý bỏ ra một vạn tiền cảm ơn. Cát An thấy tiền đã đến tay thì tội gì mà không kiếm chứ, trực tiếp đứng ra thay bố nhận vụ làm ăn này. Lúc này xe ba bánh của ông già cũng sửa xong rồi, người khác đều trả 5 đồng, ông ta chỉ trả 2 đồng. Cát An tiến lên chất vấn, nhưng bố cậu lại nói ở đây không có chuyện của cậu, Ông già quay đầu tặng cho cậu ấy một ánh mắt, bố cậu nói ông già này rất kỳ lạ, chưa từng chịu nói chuyện cùng ai, hàng xóm đều gọi ông ấy là ông già kỳ lạ. Ngày hôm sau Cát An bắt đầu đi khắp nơi tìm bánh xe, nhưng dù đã chạy hết thành phố cũng không tìm được bánh xe thích hợp, cậu ấy chán nản trở về nhà, bố cậu nói. Lúc này ông già đạp xe đi qua ném lại một chiếc bao tải, An Cát mở ra liền gọi bố lại xem, chính là chiếc bánh xe đạp cần tìm. Cậu thanh niên đến lấy xe vô cùng hài lòng, trực tiếp lấy ra một vạn tệ biểu thị cảm ơn. Buổi tối ăn cơm bố nói An cắt mang 5.000 tệ sang cho ông già kỳ lạ, nếu như không có ông ấy thì nhà họ cũng không kiếm được số tiền này. Ngày hôm sau Cát An tìm đến nhà của ông già, ông ấy đang phân loại phế liệu, Cát An lấy tiền ra nhưng ông ấy căn bản không hề quan tâm. Điều này khiến Cát An cảm thấy rất kỳ lạ. Ông già lập tức đứng dậy đuổi cậu ấy ra ngoài. 一平都不值五千块。 Cậu ấy trở về nói với bố rằng ông ấy căn bản không để ý đến số tiền này, còn trực tiếp đuổi cậu ra ngoài. Bố nói xem ra là chúng ta xem thường ông ấy rồi. Sau đó lấy ra một chút tiền lẻ, để Cát An đi mua hai chai rượu mang qua đó. Lần này ông già thấy rượu thì cũng chịu cười rồi. Cát An vào nhà thấy chiếc giường này không đơn giản, trên giường còn có một chiếc gương cổ. Lúc này ông già chịu nói chuyện rồi. Cát An nói rằng tưởng ông ấy là một người câm. Ông già nói đó là chưa tìm thấy người có đủ tư cách nói chuyện với ông ấy. Nhóc con cậu nếu như ngồi xuống uống rượu cùng ta thì sau này chúng ta chính chính là bạn bè, không uống thì mau chóng lượn đi. Ông già rất tán thưởng tài hoa của Cát An, nhưng bởi vì còn trẻ tính tình có chút bốc đồng, nếu như muốn thành sự thì phải bỏ qua mặt mũi chịu khó rèn luyện. Cát An nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, cách nhìn lão già cũng hoàn toàn thay đổi. Hôm đó bạn gái gọi điện đến muốn cậu ấy cùng tham gia dự tiệc, cậu ấy mặc vest đi xe đạp đến, ở đây trùng hợp gặp lại cậu thanh niên sửa xe đạp mấy hôm trước, cậu thanh niên còn là cấp trên của bạn gái. Điều này cũng khiến các đồng nghiệp khác biết Cát An là người sửa xe đạp. Bạn gái cảm thấy rất mất mặt. Lúc này một đồng nghiệp nữ đi đến, nói trưởng phòng lúc này thì nên từ bỏ rồi chứ. Đồng Tịnh là người đã có bạn trai rồi, Cát An cũng nghe ra rồi. Tìm tôi đến không phải là vì muốn tôi mất mặt sao? Mình là kẻ sửa xe đạp làm sao mà so được với trưởng phòng công ty cơ chứ? Liền quay đầu rời đi, cậu ấy đến tìm ông già uống rượu. Ông già nói cậu ấy là kẻ tự bi, không tự tin. Cậu ấy quyết định phải rời khỏi tiệm sửa xe, lập nên sự nghiệp lớn. Bởi vì là người học lịch sử nên đối với văn vật cũng có chút hiểu biết. Cậu ấy đến chợ buôn bán đồ cổ, nháy mắt liền nhìn chúng một chiếc tách uống trà cũ. Sau một hồi trả giá cậu ấy liền mua lại nó. Khi vừa mới đi ra khỏi chợ đồ cổ, liền gặp phải một ông già. Ông già nói đồng ý bỏ ra giá gấp đôi mua lại chiếc tách trà. Sau đó để lại địa chỉ nói cậu ấy ngày mai mang đến. Không ngờ ông già thật sự đã mua lại nó với giá gấp đôi. Còn nói với cậu ấy sau này phát hiện ra đồ gì tốt thì ông ấy đều sẽ mua lại với giá cao. Cậu ấy muốn nhân cơ hội rèn sắt lúc nóng, lại đến chợ đồ cổ tìm đồ. Lần này cậu ấy phát hiện ra một chiếc bình gốm thanh hoa, cảm thấy chất lượng bình không tồi, chỉ là giá cả có chút cao. Sau đó chụp lại vài bức ảnh, cậu ấy lại đến tìm ông già mua tách trà hôm trước. Ông già nói cậu ấy yên tâm mua lại, Ông ấy đồng ý bỏ ra 30 vạn mua lại, lần này thì Cát An yên tâm rồi, trở về tìm bố đem tất cả tiền tiết kiệm của nhà lấy ra, vội vàng đi mua lại chiếc bình gốm kia, nhưng gọi thế nào ông già mua hàng cũng tắt máy. Trở về chợ đồ cổ thì thấy người bán cho cậu chiếc bình này cũng đi rồi, cậu ấy đến tìm ông già, ông già hiểu sâu biết rộng vừa nhìn liền biết đây là hàng giả, Nói cậu ấy nhất định là bị người ta lừa rồi, lần này cậu ấy thất vọng triệt để rồi, làm gì cũng không được. Ông già nói sau này đưa cậu ấy đi nhặt phế liệu, đừng xem thường ngành này, vừa mua vừa bán, bên trong ẩn chứa rất nhiều học vấn. Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi làm, trải qua rèn luyện tôi đảm bảo sự nghiệp sau này của cậu nhất định thành công. Ngày hôm sau Cát An cùng ông già bước trên con đường nhặt phế liệu lập nghiệp, thanh niên tốt nghiệp đại học và một ông già đi nhặt phế liệu, trùng hợp bị bạn gái và đồng nghiệp nhìn thấy, khiến bạn gái cảm thấy rất mất mặt. À? Cát An nói tôi sửa xe đạp nhặt phế liệu thì làm sao, khiến em cảm thấy mất mặt phải không, khiến bạn gái tức giận bỏ đi. Buổi tối cậu ấy và ông già cùng nhau nói chuyện, ông già nói bây giờ xã hội rất nhiều cám dỗ, làm một người đàn ông đầu tiên cậu không đẹp trai, thứ hai cậu không tiền không sự nghiệp, cậu lấy gì cho người ta thể diện chứ, cậu cứ an tâm cùng ta nhặt phế liệu, đợi cơ hội đến cậu nhất định sẽ thành nghiệp lớn. Ngày hôm sau họ vẫn giống như ngày thường vậy, tiếp tục đi nhặt phế liệu, Cát An đang ở trước nhà hàng đếm chai rượu, thì trùng hợp thấy bạn gái và tình địch của cậu ấy từ trong đó đi ra, nhìn thấy cảnh này cậu ấy thật sự thất vọng rồi, bạn gái nói cậu ấy hãy nghe mình giải thích, nhưng Cát An nói tôi không quen cô, sau sau đó một mình trở về nhà uống rượu, lúc này ông già gọi điện đến nói có chuyện gấp cần Cát An lập tức qua đó. Ông già viết một bức thư và một chiếc hộp, nói cho cậu ấy một địa chỉ bảo cậu ấy đến đó tìm người. Đến đây hỏi thăm người ta vậy mà là một chủ tịch, cậu ấy liền quay đầu rời đi. Lúc này thư ký của chủ tịch tự mình xuống đón cậu ấy, đến phòng làm việc Cát An đem hộp đồ giao cho chủ tịch, thì ra đây là một bức danh họa có giá trị cao, trong thư nói muốn chủ tịch đưa cho Cát An 700 vạn. Điều này khiến Cát An rất kinh ngạc, chủ tịch giới thiệu cho Cát An nghe về thân phận của ông kia kỳ lạ, tên của ông ấy là Diệp Kinh Thiên, tổ tiên là bối lạc gia của Hoàng thất Đại Thanh, bởi vì rất nhiều nguyên nhân ông ấy quyết định giấu đi thân phận sống một cuộc sống bình thường. Sau khi nói xong thì đưa cho Cát An chi phiếu 1.000 vạn, Cát An vội vàng trở về tìm ông già. Ông già nói cậu ấy đã trưởng thành rồi, dùng số tiền này đi lập nghiệp. Cậu nếu như không gây dựng được thành tích gì, thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Sau một đợt điều tra khảo sát, cậu ấy quyết định mở một viện dưỡng lão, chuyên muôn chăm sóc những người lớn tuổi. Trong nhà không có người chăm sóc, còn có những người già neo đơn giống như ông già. Rất nhanh thông qua lên ý tưởng kế hoạch, tòa nhà của viện dưỡng lão đã bắt đầu được xây dựng. Bạn gái thấy cậu ấy sự nghiệp thành công cũng quay lại tìm cậu ấy, nói muốn làm việc cho cậu ấy. Nhưng Cát An nói dựa vào cái gì tôi phải nhận cô rồi quay đầu rời đi. Trong lòng mỗi người đều có một quý nhân khó quên, người đó sẽ đẩy bạn tiến về phía trước khi bạn cảm thấy khó khăn nhất. Khi bạn vấp ngã sẽ đưa tay kéo bạn đứng dậy. Người đó không nhất định là người sang trọng, nhưng người đó nhất định là người có mắt nhìn, có ý chí. Người đó sẽ mang lại cho bạn tri thức, thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống. Người ấy sẽ cho bạn những lựa chọn mới, thay đổi quỹ đạo của cuộc đời bạn. Hoa cần lá nền, người cần người giúp tặng người hoa hồng, tay còn vương lại mùi hương, ơn bằng giọt nước báo đáp bằng dòng sông. Video hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.